Thì bây giờ chúng ta cùng nhau uh, tìm hiểu vào các ví dụ. Ví dụ này chúng ta sẽ tính tổng các vectơ trước, chưa tính tính độ dài nhé. Thì ví dụ 1 này, à, các em để ý bài này này. À, cho hình bình hành ABCD, hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD. À, bài toán yêu cầu tính các tổng sau. Thì đầu tiên các bạn chưa hình dung rõ thì chúng ta cùng nhau vẽ hình nhé. À, vẽ hình này, cho hình bình hành ABCD đây là A B C D hình bình hành A B C D điểm M và n lần lượt là trung điểm của BC và AD M đây là trung điểm của BC N đây là trung điểm của AD à, đầu tiên chúng ta cùng vào ý thứ nhất là tính cái cho thầy cái NC cộng với CM thì cái này là vô cùng đơn giản đúng không em nhìn thế này hai cái này này hai vectơ này có điểm cuối của vectơ nc là điểm đầu của vectơ cm như vậy ta sẽ bỏ cái điểm c này đi đúng không nào bằng nm như vậy là xong rồi nhá thấy đúng chưa nhá em thấy này nc này cái vẽ hình đây cộng với cm này được chưa nc cộng cm thì bằng nm đấy nm được rồi nhé đây quy tắc 3 điểm cái thứ hai chúng ta cùng tìm hiểu tính am cộng với lại cd vector am cộng vector cd thì bằng cái gì em nhìn hình này am đây và cd đây đúng không nó không có đầu đầu cái này không là cuối ở kia được chưa thế nhưng mà bây giờ chúng ta cũng có thể có một số cách tính như sau em có thể phân tích này AM cộng với lại CD thì bạn thấy này tứ giác AMCD sẽ là hình bình hành đúng không? Chúng mình rất là dễ. Cái đoạn AN và đoạn MC là song song mà bằng nhau rồi. Tứ giác AMCN là hình bình hành. Như vậy AM vector AM sẽ bằng vector NC. Như vậy từ AM cộng CD này, AM cộng với lại CD nhá. AM cộng CD thì bằng NC cộng với CD. Như vậy thì bằng ND đúng không nào? Nha. Cái thứ nhất chúng ta có thể triển khai vấn đề này này. AM thì bằng NC cộng CD thì bằng ND. Xong. Các bạn hình dung chưa? Cách hai nhé, chúng ta có thể